Có phải trong giấc mơ đêm qua em đã đến Nắm lấy tay anh như lúc ta Anh chỉ muốn hai ta sẽ bên nhau thêm lần nữa Anh sẽ nắm tay em qua những con phố mình đã từng đón đưa Chẳng còn lo toan suy nghĩ chi về cuộc sống Bao tháng năm qua anh chẳng thể quên em đi dù chỉ là một chút Dù mình đã chia xa future rằng anh có thể bên em một lần nữa và nhẹ hôn lên môi của em như lúc xưa ngày mà ta vẫn còn bên nhau thiết tha tình này anh chẳng thể trao ai khác ngoài em vì trái tim anh rất lâu đã chẳng còn thêm một tình yêu không phải xuất phát từ nơi chia xa nhưng anh vẫn mong một lần thứ tha tình mình đã không còn được như xưa nhưng sao anh vẫn mong chờ điều gì đó là anh đã vô tâm đánh rơi người thương anh nhất đời giờ thì anh biết anh đã sai rồi mong em một lần de